mắt sau lưng đôi khi nơi đây đang dần vào tối khi phố xa cùng lên ánh đèn chân tôi đi khắp nơi cho tôi đi tôi đi về đồng bằng cho tôi đi tôi đi về núi cao tôi đã thấy trên quê hương mình ở nơi xanh trên những cánh rừng ai đã lỡ đang tâm chặt nơi đây đang dần vào tối khi phố xa cùng lên ánh đèn chân tôi đi khắp nơi cho tôi đi tôi đi về đồng bằng cho tôi đi tôi đi về núi cao tôi đã thấy trên quê hương mình ở nơi đâu màu xanh cánh rừng ai đã lỡ đang tâm tràn phá làm rừng thiên sơ sát tan hoa tôi muốn thấy bầu trời còn mãi với màu xanh trên những cánh rừng yo